lữ vạn vừa đốt hương thanh khói sông phàm giới kết thành tường vân chi tâm thịnh nguyện ân cần ngưỡng mong chư phần hiện thân chứng lòng Nam mô Hương Vân cai Bồ Tát Nam mô Hương Vân cai Bồ Tát Nam mô Hương Vân cai Bồ Tát Ma Tát Chính tôi nghe chuyện như vậy Một thời Đức Phật đủ đầy người theo hai trăm năm chục tỳ kheo ở kỳ xà quận thành la diệt kỳ chương giờ thọ thực thường thì thế tôn mang ban khoác y vào thành khi ngài đi đến vườn cây thấy con trưởng giả là chàng thiện sanh hàng ngày mỗi sáng ra vườn đê đầu đánh lễ sáu phương chỉ thành Hướng về Nam Bắc Đông Tây Hướng về trên dưới chấm tay lễ thần Bây giờ Đức Phật Thế Tôn Thấy người lễ lại sáu phương chân thành Ngài liền thăm hỏi thiện sanh Vì sao mới sáng một mình ra đây Vì sao da giữa vườn này Vì sao tâm rửa hình hài mới xong Tỏ niềm cung kính một lòng Đã liền đảnh lễ khắp cùng sáu phương Thiện sanh trước Phật tỏ tường, Lúc cha con chết người luôn dạy rằng, Nếu con buồn đam thâm ân, Phải thường bội sang lễ thần sáu phương. Thế tôn giang dạy pháp lành, Cho người nhân nghĩa tính thành hiếu chung Nhân vì canh lễ sao phương, Phật nói diệu nghĩa tỏ tường thâm sâu. Thiện sanh lại Phật mong cầu, Xin Ngài chỉ giải chướng sao ghi lòng. Cho con hiểu rõ cõi nguồn, Cho chỉ con sáng tâm buông mê lòng Phật liền ban giải lời rằng lắng nghe con hãy ân cần lắng nghe nghe rồi suy xét hành trì chuyên cần chánh niệm luôn khi không dừng thực hành mười bốn pháp thường để mà che chở sáu phương an lành gọi là kheo sống kheo hành không cho bốn nghiệp phát sanh não phiền tiêu trừ bốn nghiệp trước tiên dối gian chậm cơm sắc sanh dâm loạn bốn nhân sanh nghiệp hung tàn tham lam sân hận kinh hoàng ngu si Sao nhân xuôi khiến tài suy giống chơi liêu lỏng rượu chè buông lung La cà đàn hát tiệc tùng Đam mê cờ bạc rối tung cửa nhà Giao du bè bạn sâu xa Chay lười biên nhát sanh ra đủ điều sao nhân pha sáng hại nhiều mỗi nhân còn có sáu điều hiếm nguy sáu điều hại của rượu chè tiềm tàng trong cái đam mê rượu nồng làm cho tôn của hào tài dễ sanh gây gỗ người ngoài miệt khinh dễ dàng bệnh tật nảy sinh tổn thương danh dự thật tình đâu hay xấu danh mân đến thẹn thai lại còn chỉ lực mỗi ngày một suy rong chơi liêu lòng thường thì tự mang sáu nghiệp hiểm nguy vô mình tự thân không thể giữ gìn vợ con đâu dễ được mình chở che bảo trì tài sản dễ gì à, xảy ra việc án người nghĩ cho liền nạn nhân miệng tiếng huyên thuyên tự mình chuông lấy lũy phiền thương đau Du hành đường phố trái thời, Sáu điều tái hại sinh người tránh xa. La cà tự điếm phòng trà, Tự mình chuốc lấy ác tà đấy thôi. Tâm bị đàn hang cuốn lôi, Tâm bị điệu múa gọi mời đắm say Tâm mê tiếng chung tụng hay, Tâm theo tiếng nhạc quên ngày trôi qua. Tâm mê tiếng ngọt lời ca, Vui theo tai nhịp tâm xa pháp lành đam mê cờ bạc đỏ đen sáu điều nguy hại thường xuyên đó là thân thì kẻ oán hận ta thua thì cay cú thành ra muộn phiền hiện thời suy sụp của tiền những điều mình nói ai thèm tin đâu hãy tranh loại bạn ấy bao gần chuông tai họa xa nhau an bình sao điều nguy hại thường rình giáo du bạn an mất mình dễ thay chỉ vì cờ bạc truyền tay chỉ vì đàn điếm tâm nay đổi màu chỉ vì chục lợi tham tàn chỉ vì lường gạt múa toan hai người sáu điều tai hại cho người cũng vì biên nhát chay lười sanh ra lạnh không làm việc để hà nắng thì nực nổi rọi ra không làm chế thì sợ việc không kham, Sớm thì ngại khó không làm được đâu. Đói thì thấy việc cào nhào, No thì tưng bụng không sao mà chiều. Những người tham muôn đủ điều, Những người làm ít nói nhiều nịnh ta Người hoang đáng tiêu pha, Đó là bốn loại phải xa chớ gần. Loại người cho ít sinh nhiều, Vật gì cũng lấy đặt điều mưu toan. Loại người vì sợ mà làm, Bốn loại người ấy chớ ham đến gần. Loại người quỳ lý thường là mọi điều mới cũ làm ra thân tình. Khéo lời cũng lợi cho mình khi mà đến việc lộ hình ra thôi. Vô tài bận lực hỡi ôi, Bấy giờ mới rõ lòng người trắng đen. Loại người nịnh hón sợ thai Gặp điều bất chánh vỗ tay đồng tình Loại người tâm thiện không sinh Khen mình trước mặt đâm mình sau lưng Loại người hoang đảng khốn cùng Bốn điều vẫn khiến họa chung đó làm bạn khi chè rượu la cà bạn khi đình đám xa hoa tiệc tùng bạn khi đàn hát buông lung bạn khi cờ bạc chung cùng không xa bạn nên gần gũi đó là bạn từng giúp đỡ cho ta rộng đường bạn khi cùng cực tìm nương, bạn khi sung sướng cũng thường vui lây. Bạn cùng vui sướng hôm nay, Bạn khi đau khổ với đầy thương tan. Bạn bè cần chỗ thật thà Suy cùng bốn hạng để mà kết thân Một là chung thủy thật tâm Hai là nhân hộ quên thân chí tình Ba là lợi lạc hết mình Bốn là nhân ai tận tình với ta bạn bè chung thủy đó là những điều thầm kính đưa ra tâm tình giữ gìn bí mật bạn mình không hề bỏ bạn mặt tình khó khăn xả thân vì nghĩa kim bằng đó là bốn việc bạn hằng cho ta bạn bè nhân hậu thường là thấy bạn liêu lòng thiết tha khuyên về giữ dùm của cái chẳng đề là nơi nương tựa những khi hải hùng nguy nan giúp đỡ đến cùng đó là bạn hữu thật lòng giúp ta bạn bè lợi lạc thường là cản ngăn việc ác khi ta thực hành Động viên khuyến khích làm lành Nói những việc lợi mà mình chưa nghe Chỉ đường xanh cõi trời kia Đó là bốn việc thực thi bạn hiền Bạn bè nhân ái thường quen, Thấy người hoạn nạn vực lên không cười. Thấy người hạnh phúc thì vui, càng ngăn lời ác dắt lui bạn mình. Ai ca ngợi bạn thật tình, Lại càng khuyến khích đồng thánh thêm vào. Sao phương cần hiểu như sao Mẹ cha ơn nặng hàng đầu phương Đông Phương Nam Thầy dạy mở lòng Phương Tây là hướng vợ chồng đấy thôi bạn bè phương Bắc rõ rồi, Người làm phương dưới dễ thời không thông. Phương trên là hướng xa môn, bà la môn cũng được tôn phương này. Sao phương nghiêng ổn đủ đầy, tinh tấn hộ niệm chớ hay biến lười. Năm điều con cái phải ghi, dưỡng nuôi cha mẹ hộ trì phương đông Mẹ cha cung phụng hết lòng, Mọi điều gánh vác để phòng chuyện xa. Giữ gìn truyền thông cửa nhà, Đó thận mới xưng hưởng gia tài người. Cung dường hiếu thảo mẹ cha, Lúc còn tại thế hay qua đời rồi, được con cư xử thế thời năm điều cha mẹ khôn nguôi thực hành những gì năm việc trọng kinh ngăn con những việc dễ sinh án tà dạy con tâm thẳng thật thà thương con chân thật bao la bể trời Thương con vô tận ngàn khơi, Gã chồng dựng vợ yên đời cho con. Phương Đông sẽ được bình an, Mọi điều an ổn vô vàng lo chi. Năm điều đệ tử thường ghi, Phụng thờ Thầy giáo hộ trì phương Nam, cung nghinh chào kính đàng hoàng đi theo phụng sự đảm đang đúng thì mọi điều lo liệu chẳng vì chú tâm thâu đạt những khi học hành Đừng cho tôn trọng thân tình Năm điều Thầy giáo rằng mình nên theo Dạy điều đã hiểu thật nhiều, Bảo ban mọi thứ thường theo hộ trì. Dạy cho không giấu điều gì, Ngợi khen những việc đáng thời ngợi khen. Thầy cần dạy dỗ cho nên, Cho thì nương bóng Thầy trên đường đời phương nam đựng chở che rồi không còn kinh hoảng hằng thời sợ chi năm điều chồng phải khắc ghi để bà đôi đãi hộ trì phương tây ngọt ngào yêu mến vợ hoài không thường phiền nhiễu hay bài miệt khinh đặt niềm tin tưởng chân thành giao quyền cho vợ tự mình nội gia sửa sang trang điểm vợ ta những điều hợp lý thì ta nên chiều Đừng chồng đôi sự tình yêu Vợ dùng năm cách nội theo tỏ lòng luôn luôn thành tình với chồng hai bên thân quyến coi đồng như nhau giữ gìn tài sản chồng giao khéo thì tròn phận nâng cao gia đình siêng năng thảo vác tận tình thông minh thu vén gia đình yên vui phương Tây được chở che rồi, không còn kinh hoàng yên vui sợ gì. Họ hàng bè bán tốt nhau, năm điều cư xử làm đầu nhớ ghi là giúp đỡ lung hàng vi đó là chỗ dựa những khi nguy nạn đó là tôn trọng họ hàng đó là xương khổ kinh hoàng có nhau đó là dự của bạn giao mọi điều chân thật chớ nào giấu ghi được người đối xử vậy thì năm điều phải giữ hộ trì bắc phương đó là chia sẻ vui buồn đó là lời nói thân thương ngọt ngào đó là lời lạc cho nhau đó là thành thật trước sao rõ ràng Năm điều chủ phải nên làm Hộ trì phương dưới thương hàng công nhân Việc thì tùy sức chia phân, Công lao sòng phẳng uống ăn đủ đầy. Bên thời trái chữa tìm thầy, Tận tâm thương bên tiếp tay giúp người. Mệt thì cho phép nghỉ ngơi, Đó là năm viện chủ thời khắc ghi đây là chánh nhiệm chủ nhân còn người giúp việc cũng cần hành theo Vậy thường chương chủ ít nhiều Ngũ thời sao chủ là điều dĩ nhiên Bằng lòng của cải hiện tiền Siêng năng khéo léo thường khuyên chuyên cần với bè bạn khánh tương lẫn thực tâm khen chỗ ân nhân của mình được vậy phương dưới yên bình còn gì phải sợ phải gìn giữ luôn thiện sanh phải khăn tâm thường năm điều luôn giữ cúng dường xa môn Hổ chỉ như vậy phương trên, Hết lòng từ thiện thường xuyên tinh cần. Có lòng từ thiện nói năng, Có lòng từ thiện ý căn bảo tồn. Có lòng tiếp đón xa môn, Một lòng tha thiên chí tôn cúng dường thiện nam tinh nữ hãy thường chọn lòng cung kinh cúng dường xa môn Bậc xa môn dạy năm điều khuyên người lanh ác tạo nhiều phước duyên. Pháp môn vi diệu vô biên tâm từ nhắc nhở dạy khuyên từng lời. Dạy điều chưa biết để tường, Dạy điều đã biết để thường trao tâm. Giúp người hiểu pháp thầm thâm chân tình, Giúp họ gieo mầm sanh thiên. Làm tròn năm pháp dạy khuyên, Phường trên an ổn cửa thiền lạc ban. Thế tôn giang dạy vừa xong, Ngài liền thơm tăng mấy dòng kệ sao Phương Đông cha mẹ đứng đầu, Phương Nam là hương bấy lâu cho Thầy. Vợ chồng là chính phương Tây, Bạn bè phương bắn xưa nay đấy mà. Người làm phương dưới đâu xa, Phương trên đức cả chính là xa môn. Dù bậc trưởng giả sang giàu, Hay con trường giả tâm đâu khác gì. Giao pháp vi diệu cao nghị, Một lòng tôn kính đương khi ở đời. Chết thì sanh được cõi trời, Sống thì an tịnh làm người vui thay. Những ai đức hạnh đủ đầy, Lời thường hòa nhã tỏ bài thánh tao. Lời người đừng để chút nào, Cân phân lợi lộc làm sao cho đồng của mình cho họ hưởng cùng rõ ràng bốn việc này không dễ làm như xe chở nặng khó kham nếu không bốn việc lại càng khó hơn những ai hiểu dưỡng sông đường pháp này trong cõi vô thường nhân gian khiến người có chí vui làm được thì quá lớn danh càng lan xa cung dường những bậc xuất gia chỗ ngồi tứ sự cùng là thức ăn những gì thiên yếu cung dân nhờ vào phước cung tiếng tâm lan truyền không vì tư lợi nhỏ nhen thấy điều lợi lạc thì khuyên nên làm dưới trên hòa thuận hợp bàn ác là danh dự lại càng tăng thêm học nghề là việc trước tiên rồi sau mới nghĩ thu thêm lợi vào khi nào tiền của dồi dào báo trì cẩn thận trước sao giữ gìn tiêu xài phung phí không nên chọn người kết bạn trước tiền cũng cần hạng người gây sự xảo tâm thà rằng không bạn chớ đừng giao du của tiền tinh lý từ từ như ông làm mật cần cù siêng năng cũng như của bao góp dần chứ còn ít nổi lần lần có dư một là ăn uống đủ thôi ai là làm việc ở đời siêng năng ba là tinh chữ khi cần à, dự phòng những lúc khó khăn khỏi buồn Bốn là buôn bán làm vườn, cấy cày chọn đất để thường tốt luôn. Năm là xây dựng chùa chiền, sáu là nhà cửa cúng dường chư tăng tại gia sao việc ấy cần thường xuyên chú ý thật tâm đúng thời Ai làm như vậy được rồi, Cửa nhà vững chắc yên vui ai bằng. Thiện sanh lúc mấy thưa rằng, Điều này qua chỗ con hằng mong đây. Pháp Thế Tôn vi diệu thai, Nhờ Ngài giảng giải lời này cho con. Xưa con ấm mặt chưa khôn, Nay con ngước mặt đã trông thấy rồi. Như điều đầy kính bao đời, Bây giờ đã rõ nhờ Ngài mở ra như mê vừa tỉnh vậy mà như trong nhà tối người ta lên đèn để người có mắng được nhìn rõ ràng những thứ đắm chìm xung quanh Thế tôn thiện pháp tại tình Ngài dùng phương tiện tùy duyên diễn bày Thế Tôn thuyết Pháp kỳ tài, Ngài dùng phương tiện để khai ngộ người. Phạm phu ngu muội rối bời, Được nghe thời Pháp sáng soi tâm hồn. Vì sao ai đã biết không? Bởi vì Phật vốn tương đồng Thế Tôn vốn là chanh đắng xưa nay vốn là chanh gián thường khai mở đường để người ngu muội náo nương như là nương anh thái dương rạng ngời con xin kinh cẩn vâng lời nương phật nương pháp đồng thời nương tăng Xin Ngài thương kim diễu dương, Cho con xin được về nương Pháp lành. Chọn đời tự nguyện một lòng, Các điều chậm cấp sáng sanh không gần. Xa lìa gian dối tà dâm, Một lòng thanh tịnh tinh cần siêng năng,